là trai là gì em thì thích uh, chơi thể thao và ca hát điện ảnh ca hát điện ảnh à có bao giờ bạn đóng phim chưa dạ chưa nhưng mà em thích đóng phim lắm thích đóng phim hả <laughs> dạ rồi thích đóng vai gì theo bạn thì bạn hợp vai gì em thì ờ, chắc hợp với ờ, vai nào mà hào hoa lãng tử trời <laughs> ơi tò mò quá tôi phải coi coi chàng trai đào hoa lãng tử cỡ nào mà đòi vô vai trời ơi tự tin quá bạn gái mà còn tự, tự tin với chị <laughs> tự tin quá làm chị tưởng đâu là bên đây là một bạch mã hoàng tử được ghê gớm rồi tao không cần vậy chơi gì tệ là trai hơn tôi luôn à đâu đứng coi cũng được <laughs> sao cũng được quá được đi chứ cũng được thôi cũng được quá đóng vai trong phim đóng vai lãng tử mới được hả à. anh quyền linh cả đời chưa có cái vai lãng tử nào kìa không có thể là là vai nào mà nói về những cái bạn trai mà lập nghiệp á từ cái lúc mà gian khó đến cái lúc mà trưởng thành vậy là giai chính rồi đó không cuộc đời giai từ cái hồi gian khó đến trưởng thành là giai chính rồi đó Dạ, đừng có anh không dây lãng tử đóng dây anh à anh đóng hoặc là dây lãng nhất không à Xin mời bạn à, trai xuất hiện Chào Ôi bạn ơi Chà, dạ, Chào dữ nha Cao mấy mấy bạn? Dạ em cao mét bảy không Mét bảy hả? Dạ Bảy cũng thường thôi, gì đâu mà cao dữ Đây là gì? Em tên Tâm Tâm dạ. Quê ở đâu? Em quê ở à, Thanh Hóa Thanh Hóa Rồi bây giờ là bạn à, ở thành phố Hồ Chí Minh luôn Dạ vâng. Làm nghề gì? em là nhân viên lập trình mời bạn nữ bước ra sân khấu rất là duyên dáng và xinh xắn dạ. chào chị Cát Tường chào anh Quyền Linh và các bạn à, chào em à, em tên gì à, em tên là Linh năm nay 25 tuổi hiện là nhân viên văn phòng xinh như vậy mà nói chưa có bạn trai sao thấy hơi à, kỳ nha <laughs> xinh thì là một phần thôi chị có duyên hay không lại là phần khác nữa chị thấy vừa xinh vừa có duyên thế sao không có bạn trai chắc tại là duyên chưa tới ạ à, trước đây đã từng có bạn trai rồi chứ dạ ừ, có rồi cũng uh, chia tay rồi ạ thế bây giờ em mong muốn người bạn trai trong tương lai của mình là người như thế nào đẹp trai um, dáng cân đối uh, không hút thuốc um, không có râu quay nón không có râu quay nón là quan trọng nhất đó cái đó có không không có mà không có có hút thuốc không dạ không đẹp trai không dạ đẹp ờ, <laughs> phải vậy mới được à được được bên rồi. đó đẹp gái không mà hỏi tao đẹp trai không dễ thương là được rồi à bây giờ chị hỏi cái nữa nè em không thích gì ở người bạn trai mình không thích uh, tính gia trưởng có gia trưởng không dạ không em thích uh, bạn trai em phải uh, biết nhậu biết nhậu em nhậu được không dạ cũng tạm tạm mấy chai Ừ, cũng năm sáu chai năm sáu chai thôi đất ơi năm sáu chai là các khiêm tốn đó giờ tôi chưa thấy cô cái được được được tại sao lại thích bạn trai mình thích nhậu lên sao kỳ vậy hai đứa đối ẩm cha này lạ như sở trường này lạ <laughs> ta thích bạn trai không thích nhậu thì tự nhiên thích bạn trai thích nhậu nhậu nó mới men liền anh ơi rồi đó là sở thích của bạn gái còn sở thích của bạn về người về người bạn đời của mình là gì phải có ngoại hình xinh xắn ngoại hình xinh xắn tính tình dịu dàng biết cách uh, cư xử xinh xắn cỡ ai là được cỡ chị cắt tường là được <laughs> rồi cảm ơn em không thích uh, bạn gái ở điểm nào dạ em không thích uh, bạn gái mà lười biếng á lười biếng hoặc là ăn chơi đua đòi á em không thích nói chung là về giao lưu này kia thì mình vẫn thoải mái bình thường nhưng mà uh, cũng đừng quá đà đó em mà thích... bạn gái nhậu em có có ngại gì không dạ không à tại vì à, em thì cũng ờ, hay liên hoan cũng với bạn bè đồng nghiệp thì vẫn ờ, uống vẫn nhậu bình thường nhưng mà, mà nhậu giờ mình nhậu xỉn rồi vợ nhậu xỉn rồi làm sao em em chở cô ấy về em xỉn rồi sao em chở em bình thường là uống là đến một mức độ nhất định là em thấy uh, uh, vượt qua cái ngưỡng đó là em ngừng lại đồ của em là mấy chai khoảng sáu uh, bảy chai sáu bảy chai à hai người này nhậu ngon rồi nha sở thích của bạn trai là gì em thì thích uh, chơi thể thao và ca hát điện ảnh ca hát điện ảnh à có bao giờ còn đóng phim chưa dạ chưa nhưng mà em thích đóng phim lắm thích đóng phim hả <laughs> dạ rồi thích đóng vai gì theo bạn thì bạn hợp vai gì em thì ờ, chắc hợp với ờ, vai nào mà hào hoa lãng tử tò mò quá tôi phải, tôi phải coi coi chàng trai này đào hoa lãng tử cỡ nào mà đòi vô vai trời ơi tự tin quá bạn gái mà tôi tự, tự tin với chị <laughs> tự tin quá làm chị tưởng đâu là bên đây là một bạch mã hoàng tử được gì ghê gớm trời người ta phong trần vậy chê gì trời Là trai hơn tôi luôn à đâu đứng coi cũng được <laughs> sao cũng được quá được đi chứ cũng được thôi quá đóng vai đóng phim phải đóng vai lãng tử mới được hả anh quyền linh cả đời chưa có cái vai lãng tử nào kìa không có thể là là vai nào mà, mà nói về những cái bạn trai mà lập nghiệp á từ ừ. cái lúc mà gian khó đến cái lúc mà trưởng thành á vậy là vai chính rồi đó ông cuộc đời vai mà từ cái hồi gian khó đến trưởng thành là vai chính rồi đó được tham đóng vai lãng tử đóng vai anh à anh đóng toàn là vai lãng nhất không à rồi để anh coi thứ bên kia làm sao mà rồi hello hello, hello sao chào công chúa à, xin nè à. tại sao tôi không hiểu tại sao thích bạn trai lại là, đi nhậu không hiểu luôn á nhậu về quậy tùm lum la hết sao mình anh à, ấy quậy mình cũng quậy trời ơi quan điểm gì đó hả ừ. thôi nói đừng bớt nhậu đi nhậu không có tốt sức khỏe nhậu quậy nữa rồi hai chồng nóng lên rồi hai người xỉn rồi nhậu quậy lên rồi cái sinh ra đủ thứ mệt lắm ha <laughs> bớt đi bớt nhậu đi nha rồi đâu sao sáu bảy chai uống chai thôi <laughs> rồi bây giờ mình cho hai bạn nhậu trong tương lai gặp nhau đi anh rồi gặp nhau hai phút gặp nhau bắt đầu ờ, chào anh ạ à, chào em em thấy anh thế nào ừ, cũng được được có đẹp trai không em tạm tạm thôi tạm tạm thôi chứ không có đẹp trai à. Ờ. thu anh quyền linh anh nói đùa thôi chứ anh biết ngoại hình anh thì cũng bình thường thôi dạ rồi ờ, nếu mà có dịp thì ờ, em có thể ờ, cùng đi uống cà phê hay là đi xem phim với anh không dạ có welcome <laughs> hoặc là cuối tuần nếu mà công việc áp lực quá thì mình có thể đi hoang với bạn bè hay là đi nhậu gì đó dạ cũng được em thích cái đó đó <laughs> anh cũng vậy <laughs> anh có biết hát không có có à, anh anh hát thử một câu đi ạ à à, thì ờ, vậy anh ờ, xin hát một cái bài hát cách đây 2 năm là đang làm mưa làm gió cách đây 2 năm <laughs> hát bảo luôn đi ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm hỡi vậy hỡi đêm hỡi em em có hay mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài để mình ta với con tim khô cạn giá bằng để Bài hát lỗi là mưa là gió hát xong là hết mưa hết gió luôn <laughs> rồi thôi hết thời gian may mắn lắm mới gặp cô gái xinh đẹp vậy nha rồi đặt tay ra sau ghế đi rồi sau 3 tiếng đếm nếu đồng ý hẹn hò thì nhấn nút không đồng ý hẹn hò thì không nhấn nút mà tôi nghĩ chắc khỏi đếm quá một, một. hai cái gì vậy chưa mà ba, ba. trời ơi tôi mới đếm có một à ông nhấn nút rồi trong cô gái này thì ai không nhấn vấn đề là tại sao lại cô gái là nhấn rất là chậm <laughs> Đâu có đâu cô gái nhấn đúng á Tại cái này nhấn anh đến nhanh tới ba rồi Nhưng vẫn chưa nhấn Dạ phải đợi bạn nam nhấn trước ạ à. Nếu bạn nam không nhấn thì sao? Mình nhấn <laughs> Câu này cũng rất là hay rất Bạn nam nhấn mình cứ nhấn ha Chúc mừng các bạn và bây giờ thì à, các bạn có thể nắm tay nhau để chúng ta cùng đến với vòng quay may mắn để nhận những phần quà từ Toshiba. Đó, nắm tay nhau đi anh hai cặp đội ngày hôm nay à, họ đã chọn nhau bây giờ họ có thêm một những phần quà từ toshiba với phần quay số may mắn à, xin mời cặp đầu tiên một hai ba <coughs> quay gì mà yếu siêu hả đi tiếp chúc mừng Rồi. hai bạn mời hai bạn đó là làm giống như bên đây nè chúc bạn may mắn ý chúc bạn hạnh phúc như vậy là hai bạn sẽ nhận được à, hai chiếc nồi cơm điện từ toshiba từ mạnh mạnh á tự nhiên nó xuống vừa vừa nó vậy đó mạnh nữa là được rồi như vậy là chúng ta còn lại à, hai bạn bước sâu vào vòng quay để nhận những phần quà từ Toshiba Rồi bây giờ thì mời hai bạn lựa chọn cho những quà của mình Mời bạn nữ trước tiên Máy giặt Xin mời bạn trai Mình công an mình quay mạnh mạnh xíu nha em Thể hiện coi gì đâu mà quay yếu xìu à Đó TV, TV. Và đây là phần câu hỏi dành cho khán giả trả lời để nhận giải thưởng từ chương trình với các sản phẩm của Toshiba. Ở mỗi tập phát sóng, các khán giả hãy đón xem và trả lời câu hỏi ở phía cuối chương trình để nhận được một trong các phần quà là TV, tủ lạnh, máy giặt. Nhưng ở lần này trong 4 bạn tham gia, chỉ có hai bạn may mắn trúng thưởng nên sản phẩm còn lại sẽ dành cho khán giả. Tủ lạnh Toshiba GRVKG66VDA, bay bổng cùng kiệt tác và sản phẩm cho khán giả tập này là một TV LED Toshiba L4300 màn hình 50 inch, trải nghiệm kết nối đích thực. Tất cả sẽ dành cho hai khán giả có câu trả lời chính xác nhất trong vòng một tuần kể từ sau khi chương trình phát sóng. Trên trang Facebook của chương trình, bạn muốn hẹn hò. Tật xấu của bạn nữ cặp đôi thứ nhất là gì? A. Nói nhiều B. Thích đá đều C. Hay nhăn mặt Câu hỏi thứ hai rất là quen thuộc đó là các bạn hãy đoán xem có bao nhiêu người trả lời trúng với đáp án và gửi câu hỏi nhanh nhất về chương trình